mình chia sẻ thì hoàn toàn là miễn phí rồi thì anh chị em đi, đi qua thì mất chút thời gian để lại cho kênh mình một nút like cũng như ấn cái kênh ủng hộ mình để mình có động lực tốt mình à, chia sẻ những đường cầu những con số cho tất cả mọi người tham khảo các bạn nhé và trước mắt tất cả mọi người đây chính là các bản kết quả mở thưởng của ngày sổ số, miền Nam ngày thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Gồm có ba đài đó là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu đúng không ạ? Đối với đài Bến Tre thì đầu đã sổ ra con số 16 và đuôi là con số 38 tổng 1 đúng không ạ và là càng 7 tiếp theo thì Vũng Tàu ở à, đầu sổ ra có số 58 đuôi là có số kép 11 tổng 2 càng 4 đúng không ạ Bạc Liêu thì có đầu là có số 14 đuôi là có số 45 tổng 9 và là càng 6 đúng không ạ rồi thì cùng kiểm tra các đầu của các đài các bạn nhé thì à, đối với đầu tiên đối với đài à, lô tô thì có bến tre các bạn nhé bến tre đây vũng tàu bạc Liêu vâng, đúng không ạ thì từ đầu không cho đến đầu 9 đối với đàm bến tre thì đầu số 9 là bị công đúng không ạ và vũng tàu thì có đầu số 6 đầu số 8 là bị công và tới bạc liêu thì có đầu số 6 và số 7 là bị công hoàn toàn các bạn ạ rồi thì ờ, sau khi kết quả đã ra thì tiếp tục đối chứng với kênh các bạn nhé thì như các bạn cũng biết rồi thời gian khá là dài kênh an thông thì thực sự mà nói thì kết quả đã về thì mình cũng đã xem thì mình cũng uh, rất là buồn cũng rất là đáng tiếc cũng à, gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người đúng không thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người yêu mến kênh thì động viên mình bằng những nút like cũng như lượt xem đăng ký kênh để mình có động lực mình à, lấy lại phong độ các bạn nhé thì các bạn không tin thì các bạn xem không ạ cách đây hai ba hôm trước đấy thì kênh của mình thì ăn thực sự đầu đuôi lô tô ăn khá là nhiều ngày đúng không ạ ngày hôm qua và hôm nay thì cùng điểm qua kết quả các bạn nhé thì hôm qua tôi đã bị trắng bảng thì hôm nay mình cũng xem sơ qua rồi thì cũng khá là tiếc các bạn ạ Đấy, cái chè bài năm bảy bảy năm không ạ? mình có bao luôn cho tất cả mọi người năm bảy bảy năm thì rất tiếc đầu năm cũng khá là nhiều đúng không ạ năm tư năm tư hai nháy năm bảy bảy năm thì rất tiếc không có đúng không ạ và đối với bến tre thì mình à, xin lỗi các bạn vũng tàu thì mình có chốt cho mọi người đó là à, 0660 đúng không ạ 0660 thì ở đây lại có 05 các bạn này cũng khá là tiếp đúng không ạ nói thật mà nói thì cũng khá là tiếp toàn là bị sát nút thôi các bạn ạ 0660 nó có 05 đúng không ạ và tới bạc liêu thì có còn 7447 đúng không ạ 7447 7447 thì rất là tiếp không có rồi đúng không ạ và đầu đuôi cho ba đài thì ngày hôm nay nhìn cái mặt kết quả thì cũng khá là buồn đúng không ạ không phải hái thành công rồi mình cũng xin à, gửi lời chia buồn với tất cả mọi người và à, thành sự mà nói thì cũng xin lỗi tất cả mọi người đúng không ạ thì các bạn ăn được sống được thì mình uh, vui còn các bạn chặt thì nếu các bạn có theo thì các bạn cũng uh, thua tha mất tiền của các bạn đúng không ạ mình cũng uh, khá là buồn đúng không ạ rồi thì kết quả ngày hôm nay không gật gái thành công rồi thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người ủng hộ mình bằng những nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại cho mình những cái lời bình luận những cái lời động viên tâm huyết các bạn nhé để mình có động lực mình à, sẽ chốt số cũng như lên cầu đều cho tất cả mọi người để tất cả chúng ta tham khảo đúng không ạ và ngày mai thì cũng có ba đài đó là thứ tư cũng có ngày 29 tháng 2 năm 2023 còn có ba đài đó là Đồng Nai à, Cần Thơ và Sóc Trăng đúng không ạ thì đầu tiên mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người một cái đường cầu đối với cái đài Đồng Nai các bạn nhé nó đã ăn được bốn hôm nay rồi thì à, mình hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ gặt hái thành công đối với cái à, đối với cái đài đồng nai các bạn nhé đây đài đồng nai thì à, mình sẽ bắt uh, cho tất cả mọi người ngày 25 tháng 1 đúng không ạ mình sẽ chỉ cầu cho các bạn ngày từ ngày 25 tháng 1 các bạn nhé. mình uh, có phóng to lên rồi cho tất cả mọi người nhìn cho được rõ bạn để ý nhé mình chia sẻ câu thì uh, mình thấy nó ăn thông thì mình tìm câu thì mình chia sẻ tất cả mọi người đúng không ạ thì mọi người hãy để ý đúng không ạ câu này thì gồm ở 6 giải 6 các bạn nhé giải 6 và giải 4 đúng không ạ 4 đúng không ạ đối với giải 6 thì các bạn lấy con số thứ nhất thứ hai thứ ba và con số số 3 thì các bạn g 1 g 2 đúng không ạ đấy còn số 8 này đúng không ạ các bạn hình dung ra giúp mình nhé đấy và đối với g 4 thì các bạn lấy con số đây hàng thứ nhất các bạn bỏ đi nhé hàng thứ hai các bạn lấy hàng thứ hai thứ nhất thứ hai tiếp tục các bạn lấy con số thứ một thứ hai thứ ba thứ tư của giải g 2 g 4 đây đúng không ạ còn số 7 các bạn kéo xuống các bạn à, đánh cho mình 78 các bạn nhé 78 tăng 7 độc thủ là 78 lót tăng 7 các bạn nhé 78 lót 87 các bạn chơi trong ngày tiếp theo tuần tiếp theo đúng không ạ thì các bạn có thể thấy lên cái tuần tiếp theo đây lên tuần tiếp theo còn 78 xuất hiện đúng không ạ 78 đây rồi 78 87 có không nhỉ 87 không có các bạn ăn được con 78 các bạn nhé và theo những cái đường cầu này thì tiếp tục nó báo cho tất cả mọi người đúng không ạ báo cho tất cả mọi người là con 4664 các bạn nhé 46 và 64 chơi trong ngày hôm sau đúng không ạ tuần tiếp theo đây tuần tiếp theo 4664 đúng không ạ thì nổ tiếp tục nổ con 64 các bạn đặc biệt luôn đúng không ạ 46 có không nhỉ 64 có luôn các bạn như vậy thì ăn cả cặp các bạn nhé đấy rực rỡ không 64 rau muống ăn, cả đôi ăn con rau muống cả đôi luôn các bạn thật sự mà nói thì cũng khá là rực rỡ các bạn ạ thì mọi người yêu mến kênh thì mình thì để lại cho mình những cái lượt like những lời đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình các bạn nhé để mình có động lực tốt mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người những cái đường cầu mỗi khi à, mình phát hiện ra cái đường cầu hay thì mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ và tiếp theo thì à, đây mình xóa này các bạn nhé tiếp theo đúng không ạ thì theo đường cầu là chỉ các bạn bắt ở lưu ý cho mình nhé bắt ở G6 này giải 6 này đúng không ạ và giải 4 này giải 6 thì các bạn lấy con số số 9 là các bạn cân định các bạn hình dung ba giải đúng không ạ thì các bạn bỏ đến số 1 số 2 và các bạn lấy con số 3 số dinh dưỡng là số 9 đúng không ạ và bốn thì các bạn hàng trên cùng các bạn bỏ hàng thứ hai bỏ luôn hàng thứ ba các bạn lấy có số thứ tư đúng không ạ số 6 này đúng không ạ tiếp tục các bạn sẽ có con 69 69 96 đúng không ạ chơi cho cái tuần tiếp theo đúng không ạ 6996 đây 6996 đúng không ạ thì yeah các bạn có thể thấy nhìn trên cái bảng kết quả 96 có 96 đúng không ạ 69 69 thì không có rồi 96 đó tiếp tục thì à, theo đường cầu này chỉ thì ngày mai à, tuần tiếp theo nó sẽ báo cho mọi người con số đó là con 50 và 05 đúng không ạ 50 05 50 và 05 đúng không ạ chơi cho tuần tiếp theo các bạn nhé năm mươi và không năm đúng không ạ 50 và 05 thì à, để có 50 đúng không ạ? Để có 50. 05 thì không có rồi, có 50 đúng không ạ? Như vậy thì theo đường cầu này thì tiếp tục nó báo cho tất cả mọi người. Để mình à, viết lại cho nó rõ các bạn nhé. Đây, và 6 và 4 đúng không ạ? Tiếp tục nó báo cho mọi người ngày mai. Nó báo cho tất cả mọi người ngày mai đúng không ạ? là sẽ có con lô ngày mai sẽ có con lô cho tất cả mọi người các bạn chờ mình một lát các bạn nhé mình có công việc ờ, bận một xíu đúng ạ ngày mai thì sẽ có con con số 1 và con số 3 đây đúng không ạ 1 và số 3 thì các bạn lưu ý rằng ngày mai đối với đồng nai thì chúng ta sẽ bắt con 13 à, lót 31 đúng không ạ lưu ý nhé 13 mà lót 31 đúng không ạ thì theo cái đường cầu chỉ thì ngày mai à, chúng ta sẽ bắt 13 lót 31 đúng không ạ đối với đài đồng nai thì câu mình chỉ thì các bạn à, chú ý các bạn là lắng nghe và các bạn như à. vậy các bạn bắt các bạn nhé 13 sẽ lót 31 đúng không ạ lót 31 đấy là theo cái đường cầu à, vừa chúng ta vừa xem vừa bắt đấy các bạn mình vừa chỉ đấy và đối với Cần Thơ thì sẽ có bao lô 7557 Sóc Trăng sẽ có con 83 và 38 38 rồi đầu đuôi số ba đài sẽ có con 47 74 80 08 31 13 26 và 62 rồi trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ và tất cả mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí cũng như mang tính chất tham cho tất cả cô chú anh chị tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ mục đích của mình đó là chia sẻ cũng như tìm ra những cái đường cầu chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đến đúng không ạ còn chơi hay là đánh hay là chơi là ờ, tùy sở thích tùy à, tất cả mọi người các bạn nhé và khuyến khích các bạn không nên chơi lô đề đúng không ạ mà khuyến khích các bạn dựa vào đây các bạn mua những cái tờ vé số do nhà nước phát hành đúng không ạ để chúng ta vừa chơi vừa ích nước lợi nhà và cuối video thì xin kính chào và lời tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công gặt hái nhiều may mắn trong ngày mai xin kính chào một lần